Ờ, ờ, chào mừng lại quay lại với cả kênh uh, của mình nha thì uh, uh, hôm nay chúng ta sẽ đi uh, việt hóa Cheverato nha nói chung là mình việt hóa rồi khoảng uh, mình chưa biết bao nhiêu phần trăm nó rơi tầm khoảng uh, 12 phần trăm ok uh, chúng ta sẽ bắt đầu cái video này nha uh, việt hóa thôi uh, mình uh, sử dụng google dịch để ờ, dịch để việt hóa mã nguồn thì ờ, nói chung là uh, mỗi cái nó lại một kiểu khác khác, khác nhau nên là uh, nó có vận dụng được vào cái gì không thì uh, nói chung là còn uh, tùy bạn uh, à, bắt đầu nhá dịch nha à? là mình đang uh, dịch hello không có cái uh, content gì ở vậy thôi rồi đây mình đang dịch tiếp rồi à dịch tiếp này. à, mình, mình mình sẽ không nghe vì nó mất ờ, tập trung ấy em một số À, à, à quên là chúc các bạn nghe nhạc uh, vui vẻ chứ để xem nha ờ tôi nghe